các bạn đây thì nó sẽ đi xuống cái đường bờ bướm các bạn ngay chỗ đường này xuống phú minh đó. đó mình quay con đường mình đang đi trên xe đạp của mình này các bạn nói chung ở đi nó hơi rung các bạn rung xíu nên mặt ra nó xuống như thế nào này xong rồi mình sẽ rẽ qua đường Đức Phụ Mỹ Á Ở đây các bạn hiện tại là mình đã ra đường Đức Phụ Mỹ Á rồi nè Còn biết cầu Hải Tân không thì mình sẽ đi ờ, tới cầu Hải Tân á Nhưng mình không có lên cầu mình sẽ rẽ phải dưới cầu á nó sẽ có con đường đi dọc sông đó là sông nó nối ra biển uh, biển phú quang phú vinh các bạn nó chỗ đó có một cái đoạn rất là đẹp luôn lâu rồi không đi xe đạp á nó cũng ờ, đi mệt lắm nó giống cái là thở luôn rồi các bạn phía trước đó là tới cầu hải tăng nữa bạn sau bao nhiêu uh, khó khăn rồi mình đã tới cầu hải tăng đó và đây sẽ có đường đi qua cầu đúng không mình sẽ không qua cầu có con đường quẹo phải nè đó cho anh này các bạn đây là cầu hải tăng nha rồi đường quẹo phải xuống cái này đó xuống này là kiểu nhìn nó ôi ôi ôi ôi ôi ôi này xuống mà có không mình lái một tay dễ té lắm kiểu như cái đoạn này là cái chỗ mà nó đi dọc cái sông các bạn nè như là sát sông luôn thành ra nó đẹp lắm tại mình dừng lại qua cho các bạn xem nha mà chỗ này chưa đẹp các bạn ngay chỗ kia nó có mấy dịch á có một cồn đất dưới đẹp lắm đây mình quay sơ cho bạn biết nè đó mình đi dọc dọc ra cho bạn xem nha nói chung thì ở đây nó mát lắm ra ngoài kia ờ, sạch kia có dịch người ta đi dịch nó bơi lâm vui lắm. ở Sài Gòn không có cảnh này các bạn lâu mình về ờ, có những cái vui vui mình qua nữa cho mọi người mình nghĩ chắc cũng ờ, ở Phúc Quang thì biết á nhưng mà nhiều ờ, người dân mình ở thì ờ, những cái khu khác á không biết chỗ này tại vì mình đi qua nhiều lần rồi từ Tết này mới phát hiện ra thôi nhưng mà thấy ít người qua lại lắm cho nên là chắc là chưa có nhiều người biết các bạn bạn thấy cầu hay kia không cầu Hải Tân đó bắt dọc qua à. đó, đó. rất là đẹp luôn hồi nhỏ mình hay chơi uh, ném đá lĩa đá chạy lĩa lĩa lĩa, lĩa thì nước đó, cái này. <laughs> Ờ, giờ lĩa đó ông bay cất vậy cái này các bạn đi khoảng chiều chiều á chiều mát á do mấy nay tết á, mình đi sớm thì nó cũng mát rồi bữa nay trời nó nắng rồi nè bây giờ đang khoảng 4 giờ này đây bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái đoạn kia nó sẽ có thì gọi là giống như cái cái bãi đất á nó đẹp lắm mình ra ngoài đó được luôn rồi mình sẽ quay lại xem thử đó có gì nha bây giờ nó nắng quá này của này nè các bạn thấy những cái đống vẫy ờ, uh, đất nó vô lên không bữa nay hình như nước nó dâng lên nè hôm qua mình thấy ngay chỗ này là nó vẫn uh, còn nhiều cái cái bãi đất nó lên đó này nước nó hơi dâng tí rồi đó có một cặp mà <laughs> đi xuống kìa bạn thấy không đây là bên ờ, một cái hồ bên cạnh đây nói chung lâu này sẽ đạp đi ờ, cũng mệt các bạn nói chung này cũng giới thiệu được cho các bạn biết một chỗ đẹp nên cũng vui đó cái chỗ này này hôm bữa mình à, lò mấy tấm hình ở đây à, để à, mình sẽ ghép cái tấm hình mình chụp lại cho bạn xem nó cũng đẹp lắm đó đây còn thấy mấy gì chị chung chỗ này người ta cho ăn nè nó bơi đã xong vô đây người ta cho ăn trong cái thau nó có cái này sạch lắm các bạn đó là nó cẳng hai bên này chỗ này là ngay chỗ cái bãi con vịt nãy á mình nhìn thẳng thêm một đoạn nữa là tới ở đây gì giống đúng là toàn thẳng luôn á đó bạn thấy ngay kia là cái cầu cái ngon qua nè không biết các bạn thấy không đó xa xa phía kia là cái cái dãy nhà bên kia còn đây là cái đường à, dạp núi rồi cận bị mi á các bạn không thấy đường nè đi ra đó chỗ kia chính là cận bị mi á mà cái chỗ đẹp đẹp á đi ra ngoài nhìn thấy cảnh biển luôn á đó. nhìn rất là đẹp luôn không biết nó bị lún không ta mình chỉ sợ nó bị lún thôi có cái đây mình thấy nó cũng hơi ướt á à. nước này cho mình xuống đây không khí nó mát các bạn quá là trời nắng nhưng mà nay không lấy gắt nay là mùng 4 Tết á wow. chỗ này cát nó cũng mềm nó cũng hơi mềm á à. trông quá đẹp luôn chỗ này chụp hình là viết số luôn các bạn ở bên kia nó có những cành đá này rồi ok thì chắc bây giờ mình sẽ quanh về chung cũng hết chỗ nào mà nó đẹp rồi đi xuống kia cái đường nó cũng giống như vậy thôi xuống kia nó có ghe tàu á nó hơi loạn tí thôi thôi bây giờ mình sẽ đi lên nha wow. đi đường này dễ trời quá nói cho bạn thêm à, cảnh biển như này nè nãy đoạn nãy mình đi thẳng xuống xíu á đường này quanh về con đường quanh về đường ờ, cái phủ miên á nữa mình sẵn đi luôn rồi hôm nay quay được cái cảnh này giới thiệu với các bạn thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha